câu hỏi suốt ngày hồn tới hối lui còn ở bên ai thế nào là tiền cuốn tôi mình còn ham chơi quá trời bạn mẹ nó kêu coi từ ngày mai cưới giờ đừng nói xuôi cuộc chơi còn vui biết chưa kia khui cứ hết mình chuyện kia từ từ từ xa mẹ cha đừng lo tương lai sẽ có con dâu anh hiền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 nên chấp nhận vì mình tới luôn lòng thì nôn nao đón chờ ngày qua rước dâu không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau một hai ba vô khui bia đi bạn ơi lên bia đi bạn ơi từ nhớp hồi nãy giờ ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lên cho tôi bay cười hết đêm nay rồi về hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây dựng mai ấm đến tương lai thân ngày hôm nay ta xin phép lại một hai ba vô khổ